mèo con đã sạch sẽ rồi Trong khu rừng nọ có nhiều bạn nhỏ sinh sống Gấu con, thỏ con, khỉ con, dê con, cún con và lợn con Tất cả các bạn đều sạch sẽ và khỏe mạnh Riêng lợn con vừa lười vừa bẩn Ngày nào cũng vậy, lợn con cứ ăn xong rồi lại ngủ khì khì Chẳng chịu tắm rửa gì cả Một buổi sáng đẹp trời, các bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ Lợn con đang ngủ thì nghe thấy tiếng cười Chú bật dậy, chạy đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài Thấy các bạn chơi đùa vui vẻ, lợn con vội mở cửa Chạy ào đến để chơi cùng Các bạn thấy lợn con bẩn và hôi quá nên vội làng ra chỗ khác Chỉ trong nháy mắt, tất cả các bạn đều chạy biến đi hết Lợn con rất buồn và chẳng hiểu tại sao các bạn lại không chơi với mình Chim sơn ca xà xuống bảo Lợn con ơi, lợn con về tắm đi Vì lợn con bẩn quá nên các bạn không dám đến gần đấy Lợn con xấu hổ quá Vội chạy về nhà và tắm rửa thật sạch Tối hôm đó, trăng sáng đẹp Các bạn lại tụ tập dưới gốc cây để chơi trốn tìm Vừa nhìn thấy lợn con xuất hiện với quần áo gọn gàng, sạch sẽ Gấu con và thỏ chạy ngay lại rủ lợn con cùng chơi Từ hôm đó, ngày nào lợn con cũng tắm rửa sạch sẽ buổi sáng lợn con còn dậy sớm tập thể dục nữa đấy các bạn nhỏ cùng bảo nhau lợn con sạch lắm rồi lợn con không còn lười biếng như trước nữa chúng mình cùng dậy sớm tập thể dục với lợn con cho cơ thể luôn luôn khỏe mạnh nhé bài học cần tắm rửa và vệ sinh cơ thể sạch sẽ